bây giờ kiên sẽ đi qua nhóm tính cách thứ hai là những nhóm tính cách ai là những người gây ảnh hưởng vui vẻ giống như chưa bát giới vậy thì phương châm sống của người này là gì vậy các anh chị comment xuống bên dưới cho kênh biết đi hoặc là mở mic lên chia sẻ cũng được những người mà những người mà tính cách ai này thì phong cách sống của họ là vui đúng rồi trang đằng đó là vui kè kè kè kè rồi ok rất là đúng nha các anh chị cái người mà tính cách uh, ai này á họ là những người thích vui người truyền cảm hứng cho người khác gây ảnh hưởng cho người khác rất là vui vẻ hô hào hoạt bát khuấy động động viên người khác chơi trong một cái nhóm lúc nào cũng thích trong một cái nhóm mà họ rất là nổi bật bởi cái tính cách hài hước của họ rồi minh hòa nói là vui vẻ hài hòa đồng chính xác là minh hòa ơi anh dắt ta là vui vẻ hòa đồng truyền cảm hứng chính xác luôn anh anh dắt vậy nghề nghiệp phù hợp với người này là nghề nghiệp gì các anh chị comment xuống bên dưới cho kiên biết đi nếu như con của chúng ta thuộc tính cách này thì chúng ta sẽ định hướng con cái nghề nó chính xác hơn hoặc bản thân chúng ta cũng vậy có thể tìm ra được sứ mệnh cuộc đời mình thông qua tính cách hoặc là phân công công việc rồi Đức Phong là bán hàng đúng rồi những người tính cách ai bán hàng rất tốt họ là những người hướng ngoài còn nghề nghiệp gì không các anh chị Jack Fan là anh Jack Fan là MC ca sĩ bán hàng tuyệt vời luôn rất đúng nha các anh chị những cái người này á, thích phải làm những công việc về nói tại vì họ nói hơi nhiều làm công việc kinh doanh buôn bán là hoạt náo nè nghệ sĩ nè diễn viên mc tuyệt vời lắm các anh chị à đúng rồi đó những cái người mà như chính thành trường giang những người hướng ngoài hài hước vui vẻ đó là nhóm tính cấp ai đó các anh chị vậy ưu điểm của những người nhóm tính cấp ai này là gì ưu điểm của những người nhóm tính cấp ai này là họ luôn tình cảm nhiệt tình năng động họ là một trong những nhóm người sáng tạo nhất nếu như các anh chị làm trong lĩnh vực mà về gọi là thiết kế design hoặc là những cái người làm mang tính chất nghệ sĩ nghệ thuật đó, thì thường thường là những người nhóm tính cấp ai họ luôn vui vẻ rất là dễ vui nhưng mà rất là dễ khóc họ lạc quan vui vẻ hài hước tính của họ rất là hài hước nha anh chị đa phần ai mà thấy ai mà hài hước đó là nhóm tính cấp ai nha các anh chị nha rồi họ tạo ra một cái không khí sôi nổi đi đâu mà có họ đều vui ngày xưa các anh chị thấy mình đi học cấp 2, cấp 3 mà thấy cái hàng nào á, mà tính cách nó hài ơi là hài rất là vui rất là nhây mà đứa nào cũng thích chơi với thằng đó hết đi đâu á chơi là phải có thằng đó mặc dù thằng đó hay đi chế giờ nhưng mà cũng phải đợi thằng đó có mặt rồi cả nhóm mới rủ nhau đi chơi vì người này có sức hút sức hút bởi sự lạc quan vui vẻ hài hước có nó thì cả nhóm mới vui mới sinh động được đó anh có ba có sức hút với những người xung quanh đúng rồi chúng ta đều thích những người hài hước vui vẻ đúng không nhiệt huyết tổng anh gì đó thì người này là người sáng tạo họ sáng tạo họ lạc quan họ vui vẻ họ sống trong hiện tại vui là chính rồi mọi thứ là để sau và khuyết điểm của những người nhóm tính cách ai này là gì các anh chị màu vàng này á khuyết điểm của họ là gì họ nói nhiều đôi khi họ ít quan tâm đến biểu cảm của người khác thậm chí là nói hơi lan man ví dụ như là kiên đi qua chơi nhà đứa bạn nhóm tính cách ai nói chuyện rồi bây giờ kiên coi đồng hồ bây giờ hai ba tiếng đồng hồ rồi phải đi công việc thôi thôi tao xin phép mày tao về nha ừ ừ mày đi về đi rồi bắt đầu họ cứ nói liên tục nói liên tục tao phải đi đây thì bạn thân họ cũng vậy họ cũng đi thôi để tao tao giờ tao cũng phải đi công việc rồi họ lấy xe ra họ lấy xe ra mình đứng đợi họ lấy xe họ lấy xe ra họ cũng nói câu chuyện họ nói quá trời bảo ừ thôi đi đi đi chứ chế giờ xong họ đồn cái nón bảo hiểm lên xong rồi sao ạ à? ừ ừ rồi sau họ lại nói một câu chuyện khác nha anh chị họ chưa có muốn đi họ cứ thích nói và ừ rồi rồi ta hiểu mày rồi thôi bây giờ đi đi chứ bây giờ chế giờ mất tiêu xong họ vành cái chìa khóa lên tưởng là họ đi rồi họ quay qua họ lại đi nói chuyện cô khác họ vẫn vui vẻ hào hứng với câu chuyện có nghĩa là nói chuyện rất nhiều muốn đuổi đi cũng không được anh chị à thế hà rồ ra xe bỏ đi được khúc mình cảm thấy mình vui rồi trời cái thằng này nãy giờ nó nói nhiều quá nghe mệt cả lỗ tai luôn chưa kịp vui thì nó quay trở lại Ê mày ơi tao bị để quên đồ rồi tao để quên cái bóp tiền rồi có nghĩa người này thích nói nhiều thích lan man và rất là rất hay bị quên đồ tại vì sao họ chỉ tập trung vào câu chuyện là những cái chuyện xung quanh họ hay hay bỏ qua một bên và người nhóm thích cấp ai thì sao các anh chị Ngài con số lắm ngài kế hoạch lắm đừng bao giờ giao con số kế hoạch tiền bạc gì cho những người trong những cấp tính cấp ai này họ hay chế giờ lắm họ hay thiếu kỷ luật lắm họ, họ sống vô tư á nói một câu họ là những người vô tư không có suy nghĩ nhiều không có tính toán gì nhiều sống vui vẻ tình cảm hài hước do đó họ rất dễ mắc sai sai sót về con số về tiền bạc và họ là một trong những những nhóm tính cách mà gọi là vung tay quá chán có nghĩa là vui lên một cái là chơi ok hết chơi xả láng luôn sáng ngày hôm sau là sao à vui chơi xả láng sáng nhìn đói họ thường xuyên không biết kiểm soát về tiền bạc thậm chí đây là một trong những nhóm tính cách mà sao các anh chị rất dễ bị người khác mượn tiền vui lên là họ cho mượn tiền à họ là những người rất là thiếu đôi khi rất là sợ kỷ luật không có gọi là là không thích gọi là quy trình đó anh chị không thích quy trình không thích ràng buộc cự trị người này thì sao hả các anh chị cự trị của người này là họ có khả năng vui vẻ nói nhiều cười nhiều họ có đôi mắt cười luôn họ vừa nói chuyện mà họ vừa cười vui vẻ hoạt bát nhanh nhậu lắm người này hướng ngoài và giọng nói thì sao các anh chị giọng nói của người này là hoạt ngôn nó nhanh to rõ vừa cười vừa vui các anh chị nói chuyện những người này trong điện thoại á thì thường các anh chị sẽ biết ngay là nhóm tính cách ai liền họ vừa nói họ vừa cười họ hồ hợi họ nói mà trong tiếng nói của họ cả tiếng cười ở trong đó thì đây là ok người này là nhóm tính cách ai rồi họ vừa nói tất, tất cả nhóm tính cách khác rất khó cười nhưng đối với nhóm tính cách ai này họ lạc quan và họ hay vui cười lắm các anh chị ạ họ thích hài họ thích vui và giao tiếp của người này thì sao các anh chị phấn khởi hăng hái nói nhiều nói chuyện bên lề lan man và cảm xúc rất là nhiều dễ cười và dễ khóc các anh chị đã thấy ai trong số con cháu vợ chồng anh em ba mẹ đồng nghiệp của các anh chị có những người tính cách hài hước này có khả năng gây ảnh hưởng cho người khác thì comment xuống bên dưới là là số 4 đi cho Quyên biết là các anh chị đã từng gặp những người như vậy hay chưa rồi Minh Hòa Long Đằng số 4 tuyệt vời các anh chị rồi anh Jack Fan số 4 chúng ta thường hay thấy những cái con người hài hước rồi đúng không ạ à? là họ đấy những người này họ ghét cái gì những người này họ ghét cái gì đây các anh chị họ ghét con số họ ghét bị hối thúc họ ghét bị cô đơn bởi vì họ thích được ở trong đám đông họ ghét quy trình lắm họ ghét quy định lắm họ ghét kỷ luật lắm các anh chị ạ à. họ là những người vô tư và hơi xề xòa rồi về họ thích cái gì các anh chị thích cái gì comment xuống bên dưới cho kim thấy rồi những người tính cách ai này họ thích cái gì đây các anh chị những người này họ, họ thích vui cục thích đi chơi thích đi du lịch nói mà đi vũng tàu không là họ đi ngay và ok để tao gọi là tao gọi điện thoại cho sếp rồi sau đó là họ đi họ coi là thích chơi nên làm việc mà có đứa nhân viên tính cách ai này mình sẽ hơi bị mệt đấy nó rất là nhiệt tình nó rất là vui có cho nó trong đám đông nhờ có nó mà tập thể mới vui vẻ rồi sao nó sáng tạo lắm nó làm những công việc thiết kế hình ảnh này kia nó sáng tạo lắm bay bổng lắm nó rất là có ý tưởng rất là nhiều tính cách ai là một trong những người có ý tưởng độc lạ mới sáng tạo hơn những người khác nhưng mà nó hay bỏ việc lắm nó hay bỏ gọi là đi chế giờ nên ai mà làm sếp mà quản lý những người nhóm tính cấp ai này sẽ hơi bị mệt đó vì họ không tuân theo quy luật nhiều họ hay đi chế giờ lắm và chỗ ở của người này thì sao các anh chị họ thích nơi đông vui vui vẻ và họ hơi có phần bề bộn một chút xíu người này phong cách chạy xe của người này thì như thế nào rồi đúng rồi chị Minh Hòa Minh Hòa nó là đám đông anh Cốt Ba nó là thích nơi đông người chính xác rồi à chính xác rồi người này chạy xe thì sao hơi là sao à hơi là lạng lách đánh bóng cái này gần như không đúng đâu nhưng mà nó không phải là đúng 100% đâu nhưng mà thường các anh chị sẽ thấy ai đó mà đi vào trong bãi xe mà đầu xe không thẳng hàng á thì thường thường là những người nhóm tính ai họ hay để xe gọi là lật hướng lắm họ không có ngay ngăn nắp họ không có ngăn nắp và đặc biệt là họ hay quên đồ của chị ạ à. họ thường xuyên là những người mà gọi là để quên mất rơi mất cái gọi là thẻ xe tại vì họ tập trung vào câu chuyện họ tập vào chung vào cái vui họ đi đến nơi đó họ phải xác định hôm nay phải chơi cái gì cho nó vui đây trong đầu họ bắt đầu nghĩ ra bao nhiêu ý tưởng trong đầu nhưng bởi vì cái tính cách như vậy họ hay quên đồ lắm đi đâu họ hay quên bóp nè hay quên điện thoại nè hay quên thẻ xe nè hay quên chìa khóa nè đồ đạc linh tinh họ hay quên lắm tại vì sao à tâm của họ không để vô những cái món đồ đó họ chỉ tập trung vào công việc nói sao cho vui có anh chị nào ở đây là thuộc nhóm tính cách ai không à thì comment xuống bên dưới là tôi à để mình biết là mình điểm yếu mình ở đâu điểm mạnh mình ở đâu để mình điều chỉnh sao cho nó phát triển có ai ở đây là tính cách ai mà là thừa nhận mình không à lê quốc tâm tôi đó trang đặng là lần đầu tiên kiên gặp trang đặng là kiên nó biết là là trang đặng là nhóm tính cách ai rồi cô giáo trang nhóm tính cách ai anh lê quốc tâm rồi Lê Toản cũng tôi xin chúc mừng tất cả các anh chị thuộc nhóm tính cách ai nha đây là những người rất là vui vẻ sống anh Jack fan tôi rất là tuyệt vời họ sống rất là yêu đời họ gọi là những người vô tư ít phải sầu não hơn những người khác và nếu như gặp những cái vấn đề trong cuộc sống họ à <laughs> vợ em chồng em đó anh <laughs> rồi hai bạn trang đằng hai bạn trang đằng cô giáo trang đằng và master trang đằng là những người thuộc nhóm tính cấp 2 xin chúc mừng xin chúc mừng những người nhắm đến cấp ai bởi vì họ sao sống lạc quan vui vẻ khi gặp khó khăn họ biết cách làm sao lạc quan mau chóng tìm lại mau chóng tìm lại cái vui trong cuộc sống chứ họ không có bi quan mà họ luôn lạc quan vui vẻ họ luôn hài hước họ luôn nghĩ đến những điều vui trong cuộc sống rất là tình cảm nha những người này sống rất là tình cảm cho đi thậm chí mà mượn vay mượn tiền nó với những người này rất dễ chỉ cần nói sao cho họ vui thôi là họ cho vay mượn tiền luôn á rồi trang phục của những người này thì sao các anh chị? Trang phục của những người nhóm tính cấp ai này thường như thế nào các anh chị? Cái này cũng không hoàn toàn đúng với 100% nhưng mà nó sẽ là một cơ sở để chúng ta biết dễ nhận diện ra người nhóm tính cấp ai này trong đám đông. Long đằng là màu mè rực rỡ nè, chính xác luôn anh Long đằng ơi. Các anh chị có nhớ trong MC không? Có một người mà nói tới là các anh chị sẽ nhận diện ngay đó chính là Thanh Bạch bao nhiêu trong số anh chị biết là MC Thanh Bạch ạ MC Thanh Bạch lúc nào mà ra làm dẫn chương trình á trong khoảng 10 năm về trước đó anh chị năm 10 năm về trước MC Thanh Bạch được xem là MC hàng đầu ở Việt Nam số 1 ở Việt Nam lúc đó chưa có chính Thành Trường Giang đâu thì MC hàng đầu ở Việt Nam chính là Thanh Bạch Thanh Bạch mỗi lần ra thì đôi khi kìa mắt kiến trắng mắt kiến đen mắt kiến xanh đỏ tím vàng rồi có cả đèn nữa rồi ăn mặc rất là lè lè thậm chí là đờ mắt mắt kiến của thanh bạch kim nghĩ đếm là chúng có phải mấy chục cái cả trăm cái anh chị à quần áo lúc nào cũng không bao giờ thấy ổng mặc đồ lặp lại lúc nào cũng mặc đồ mới rất là màu màu sắc anh chị à người này không đi theo trend thời trang đâu mặc đồ sao là thoải mái sặc sỡ chói chang trong một cái hội nghị một cái tiệc event sang trọng người này sẵn sàng mặc quần đùi và mặc áo phong hoặc áo sơ mi sặc sỡ đi đôi giày sặc sỡ vuốt keo nhụm tóc sặc sỡ lên nha các anh chị tất nhiên không phải đúng trong tất cả mọi người nhưng thường thường người này là những người sao à họ sáng tạo họ lớn những người sáng tạo nên nên họ thường có cách ăn mặc nó hơi lập dị nhưng mà sau này về lớn lên lớn tuổi có tuổi trưởng thành rồi thì họ sẽ điều tiết lại được và thường thường á kiên thấy theo như thống kê mà kiên quan sát nhóm bạn bè của kiên á thường kiên thấy đứa nào mà nó mập là những mập mà hài hước á thì thường là nhóm tính cách ai anh chị tại vì nhóm tính cách ai á đa phần họ hơi thiếu kỷ luật một chút xíu chỉ trải qua những khó khăn trong cuộc đời họ mới luyện cho mình được cái cái kỷ luật tính cách ai mà luyện được tính kỷ luật là rất là ok luôn còn bình thường còn hồi nhỏ họ thường sao à họ hay ăn uống cho nó thoải mái làm gì cũng thoải mái vui vẻ cả ăn mặc thì có hơi là sao à? họ không quan tâm mà thường thường những người mập anh chị à, họ thích ăn thích chơi thích nhậu thích vui họ ít có kỷ luật tập thể dục ít có kỷ luật dậy sớm họ ờ, hơi xòe xòa nên thường thường thấy ai mà hơi mập mập mà hài hước vui vẻ thì thường đó là những người tính cách ai nha anh chị nha rồi đi tiệc thì sao các anh chị đi vô trong một đám tiệc đám cưới thì người này làm sao các anh chị người này sẽ hoạt náo đi đâu cũng bắt đầu là cầm cái ly bia ra đi gặp mọi người vô mọi người một hai ba vô vui quá xả láng nha trăm phần trăm nha người vui vẻ như vậy nhờ họ mà không khí nó mới vui lên trong cái đám tiệc thì đó chính là những người tính cách ai và nhân vật ngay từ ban đầu là ai đây các anh chị trong trong gọi là tây du ký thì những người này là chưa bát giới có những người nói chưa bát giới thấy nhưng xấu xấu nhưng là không không phải đâu ở ngoài kia còn rất nhiều người tính cách ai mà rất là đẹp nha chứ bác giới kiên đang nói là trong cái tính cách ham vui thôi ham chơi thôi hơi thiếu kỷ luật hài hước lạc quan thôi chứ kiên không nói về ngoại hình đâu nha anh chị ạ đang nói về tính cách chứ không nói về ngoại hình đâu đừng đừng đánh giá người khác cái ngoại hình xấu xí mập mạp mà gọi là xề xòa đâu nhiều người tính cách ai đẹp lắm luôn nha các anh chị nha nhiều người làm trong gọi là diễn viên ca sĩ nghệ thuật á họ rất là đẹp những người làm nghệ thuật những cái nghề mà gọi là là gọi cần cái sự à, gọi là sáng tạo á design á, thiết kế này kia photographer hoặc là những người vé vời á ca sĩ này kia thì thuộc nhóm tính cách làm trong công việc này rất phù hợp